ở đây là hôm nay ngày mùng 9 tháng 10 là ngày thứ bảy nhưng mà anh có thể xem được ngày 11 tháng 10 này ngày 11 tháng ừ. 10 tức là họ đã ừ. chuẩn bị trước uh, vào ngày thứ sáu rồi những cái thông tin này à. thì thứ hai là, là, là đến đâu rồi đó thì xuống đây là anh chọn theo khu vực ví dụ khu vực của anh là tỉnh uh, Bắc Cạn của anh là Bắc Cạn Bắc Cạn ừ. thì thứ hai là có một một gói này à, dạ. ở đây là à. bác Tràm là thứ hai là có một gói phí tư vấn đó. À. thì uh, đây là trường hợp là một gói nhưng ví dụ cao băng chẳng hạn cao băng có bảy gói thì trong đó là hàng hóa một gói này sẽ lập là năm gói à. đó. À. tư vấn là một gói ừ. Đấy. rồi còn um, ví dụ anh muốn à, xem một mình xe lắp thôi anh kích vào đây à bấm à. vào đấy là nó ra cái bộ lọc là chỉ cần nắm cái gói này đó rồi đó là cái trang trang này ở đây có sẽ có trang thông cái... tin nội dung dạ. ở đây sẽ có số thông báo mới thâu nó xuất hiện bên này nhưng mà nó bị che khuất nó bị che khuất à. thì có thể là anh sẽ tìm theo tên của bên mới thâu thế này anh copy qua và anh tìm ở đây là lĩnh vực là xây lắp đúng không xây lắp là anh phải tìm đến cái lĩnh vực xây lắp à, và anh tìm theo tên của bên máy thầu tìm kiếm này đó. Ừ. tìm dạ. ở đây nếu tìm ra thì mình lại có một cái cách nữa là anh vào cái trang này đấu thâu chấm ac anh nghe rõ được tín hiệu alo rồi có có yeah. Dạ. rồi ở đây là cái mặc dù cái trang này là trang của một cái tổ chức uh, tư nhân cái trang này là của một tổ chức à. tư nhân thì cả cái gói mà người ta giới thiệu đây mình không nhất thiết phải mua đâu là họ có những cái tích hợp những cái tính năng à. hay rồi sắm thâu rồi cả thứ ở đây à. những cái phần này thì mình ờ, không không hẳn phải như vậy à. nếu mà nó có cái hai lại anh copy xong á anh giảm vào đây giảm bên ờ, bên quản lý thì nó sẽ tìm theo từ khóa này dạng như tìm kiếm giống như Google á ừ. à. đó thì nó sẽ ra những cái gói thầu liên quan tới cái cái bán quản lý này à, nhưng mà bên bên này thì ờ, bắt buộc phải cái trang web này nó bắt buộc phải đứng từng đứng từng từ từng chữ thì nó mới tìm ra bây giờ em em thử thay đổi cái chữ hoa này thay đổi chữ hoa có thể nó không không ra thì mình mình sẽ tìm nhận lại chẳng hạn cửa khẩu ta tung chẳng hạn nên nó vẫn ra thậm chí là nó có thể viết tắt à, viết viết à. Ừ, hóa toàn toàn bộ luôn rồi <clears throat> nó vẫn có này cho nên là là cái này tìm rất khó thì vậy thì anh sẽ kết hợp cái trang à, đầu thầu.asia này đó, thì nó ra những cái gói liên quan tới ban quản lý cửa khẩu ta lung đó ta lung nhé người ta tung ta ta lung Đấy, ta lung cũng không không có nó rất là vất vả khi mà tin theo kiểu này tin dạng này nó lâu dạ. lắm nếu, nếu như mà anh đó anh thấy chưa chỉ cần nó mà sai anh cả là tin ra trong khi bây giờ em gò đúng nó thì nó mới ra đấy rồi có thể là bên mười thông người ta đăng ký nhiều nhiều cái mã như thế này tức là một à. bộ phận họ có thể họ, ờ, họ giữ một cái mã để mà đăng đăng thâu chẳng hạn à rồi Đó, các bạn là anh tìm đã được cái số luôn này số này số thông báo mới thầu luôn thì nó báo về thầu dạ nó là rất là dễ Đấy, mình sẽ vào nó em đóng lại mình sẽ vào mình, mình gõ theo thì năm 2021 là, là nó sẽ có cái đầu số là 2021 trước này sau đó là ví dụ đây 100 2823 một không không hai tám hai ba Đấy, thì ở đây mới tin nhắn này thì công ty mới tin thì lúc này anh muốn xem tiêu chỉ gọi gói này em nhập vào đây còn ví dụ mình đến mới thâu à đến dự thâu á, thì mình nhập vào đây để tham dự còn lúc này là anh xem tiêu chí thì khi mà anh đăng tải những cái tiêu chí thì nó sẽ ra nó sẽ xuất ra cả cái định dạng như thế này bây bây giờ là muốn đấy ừ. muốn thử thử tải cái cái cái chương 2 xem có chương 1 chương chương hai chương hai thông chương thường là nó sẽ có cái dạng như thế này thôi nhưng mình không có à. tải về tải về thì anh sẽ nghĩ cách khác thôi ví dụ anh bôi đen vậy đấy anh bôi à. đen anh copy ra anh giảm vào cái, cái vuột thôi à. hoặc là anh tổng <clears throat> cái kiểu anh in ra à. đấy thì đó là cái cái cái, cái cách của mình còn cái chương 1, chương 2 chẳng hạn chương, chương 1 này anh tải phần nào thì anh kích vào chương 1 đây nó hiện lên anh chọn server này nó tải về thì nó sẽ hiện folder lên để anh tạo ra một cái folder và cắt nó về cắt nó về anh đưa vào cái folder đấy rồi. <clears throat> anh lưu ý là khi mà cái hoa nhị thâu là cái cái cái tương lửa của mình á cái bức tương lửa này là luôn luôn để cái chế độ tắt này tôi tôi chưa em đã cài cái một trường gánh là để cái chế độ tắt rồi tức là thường nộp hình à, và cái hai nữa là nếu như trường mà anh có sai cái phần mềm diệt virus đó thì anh tạm thời tắt đi nhất là những cái phần mềm mà không có bản quyền như là Avast hoặc là rồi uh, cái gì đó mà hình cái ô chẳng hạn cái mấy cái đò, nó hai cái uh, thông báo và nó nhầm lần những cái phần mềm đầu thâu là cái phép nó chặn lại thì mình phải tắt nó đi à. trong đó là mình phải cài đặt ừ, cả cái cái cái cái túm cả cái môi trường ở trong này rồi đó, em lúc chiều em đã cài đặt cho anh rồi thì lúc đó nó mới cài được yeah. thì lúc này là ví dụ như anh úp loạt file lên để tham dự thâu hoặc là đăng tải đó, ờ, hoặc là tải về hoặc download về là anh kích vào thì nó mới chạy được thì đấy là Java nó đang loạt thì đối với cái ừ. ờ, cái trang này Java nó hỗ trợ cho mình được ờ, một cái cái file là 300 mb nếu trường hợp mà anh nằm yeah. Dạ. đúng thì anh phải tách file ra và anh đính kèm thì một cái là tối đa là 300 300 mb thôi thế nhưng lúc mà anh thấy nó nó loạt lâu như thế này anh chơi một chút để cho cái Java nó chạy hoặc là anh có thể kiểm tra thì nó xem thì nó có chạy nó, nó hiện Java lên hay không đấy muốn muốn muốn tải tất cả cái file của nó ở bên bôi đỏ này này thì có tải được không Đó, ờ, không bôi đỏ này là cái này là họ họ cảnh báo cho mình thôi để tải được hồ, thơ, hồ sơ thì mình phải cài đặt cái, cái, cái file dung lượng lớn cái, cái dung lượng là, ừ. là cái gì à? và lúc chiều em có cài cho anh ấy à, còn bây giờ nó ra đường ừ. dẫn rồi em chọn về màn hình nhà hàng này em lưu nó vào này ừ. Đấy, thì nó đã lưu được à, à, cái phần đăng tải thì em sẽ nói sẽ bố cái phần này cho con đăng tải đấy thì cái kênh đấy của em, kênh của em là anh cứ bấm cái số điện thoại em là nó lên thôi không chỉ một ba năm tám năm bảy một sáu đó chắc ừ. hôm trước anh có xem rồi chẳng nó hiện lên đây rồi đúng không đó, đây là cái kênh của em ấy. những cái video này là kênh của em ấy. thì anh à, nhấn vào cái nút đăng ký kênh để theo dõi đấy đăng ký đấy cho mình trong cái chuyện mà tiếng Anh thì mình thấy là cái